làm gì có nhiều tướng đâu anh em lo ai da nhìn cái tim người ta mẹ tao chán quá event event denga event denga bot ờ event denga bot rồi gì ta olap rừng cứ lét tốt đây à đi vào nhìn cái tim kìa nhưng mà nó không biết là cái cặp đấy chỉ dành cho mấy thằng năng chơi thôi ghê ghê ghê càng càng càng em lo được đúng không <laughs> thoải mái anh ơi Ok ok ok được được được được tin tưởng Không bao giờ bot thua Trừ con The Wick với con Tazik Là thua ờ. Ok kìa à. Được được lo được lo được Xong cả Nhưng mà sắp tới là Tùng có mở ờ, game anh em ạ Làm game MU mà biết ấy Anh em chơi thì ủng hộ bạn ấy kia kéo dễ hơn này mày Chơi bên Má mày có gì đâu còn chơi game nữa chưa cơ Ok lấy đứa Lại đi sang bot gì rồi mà Bảo đi sang bot gì mà Không, chơi server hàng là không có cần phay uh, ờ, IP đâu em trai Nay mặc chiếc áo Renga tốt đầu Đúng rồi, chung ơi em cứ đánh mấy con kiểu bi ke bi kiếc ở cho anh à Renga này bot đấy, bot đi à, với con uh, con này nè Thread thằng Duy này nó phải đánh con con mình con nó đánh đưa anh ạ Chỉ quật đi cỏ 本能引领着我的脚步。 vô anh em ơi vô anh em ơi đánh vô mắt anh rồi em ơi mắt rồi Có mắt là thôi tệ về đi về đi ok ok duy để người ờ, chế độ người người theo dõi với comment được nha anh em nhá 你把 Ôi 这 nhồi. 个称作有教养。 Ủa anh nhiều ném Không, không. anh nhiều ném mấy quả đấy rất khó chịu nhá cứ để ăn cứ để ăn lo mày làm gì đấy Về đi, về đi em ơi, về đi, về đi. Luôn đi anh, ờ, luôn đi anh, về cho kịp. Cứ để chế độ người theo dõi với comment được nha anh em ơi. Không như thế, nó còn chưa chưa tải Đó ờ, được anh em ơi. Anh em ra farm đi, anh em ra farm ờ, đi. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng lổ hũ anh em ơi, thỉnh thoảng lổ hũ một hôm. Đó, khi đánh lên một luôn đấy anh anh hiểu À, em xuống luôn này chơi không? Chơi không? Chơi không? Tự tin không? Đây đây đây đây đây kéo lại chơi luôn á, kéo lại chơi luôn á. Đây em. Chết mẹ. Sao? Cặp với con tiểu răng chơi rồi anh hiểu không biết à? Đúng bọn tiểu răng. À, Duy ơi tí chạy qua cắm ăn mắc ở đây rồi. Thằng nào mà anh em? Thằng nào mà? Lần với tụi rank cao chỉ có hắc nào mới giết được người ta thôi em này khó gắng quá trung ơi chưa mắc này chưa mắc nè cho lên đi cho tên này lên đi đây anh đây anh đây anh đây anh đây anh đây anh đây anh đây anh đây anh nè anh nè ăn nè ăn nè giết giết kia em giết em đây đây chung ờ kìa từ từ nha từ từ nha lui tí lui tí đánh nè đánh đánh đánh ngược nè đánh ngược nè từ từ ờ được rồi được rồi thằng này thằng này thằng này ăn máu chết không điện rồi Ở chờ mít chưa Đây anh, <laughs> anh đi vòng anh đi vòng từ từ từ tí đây tí anh hồi anh hồi máu anh lê à Đánh ngay đánh ngay đánh ngay đánh ngay đánh ngay đánh ngay đánh ngay Từ từ nha từ từ nha từ từ nha Lại lê. iPhone iPhone iPhone anh ơi iPhone anh ơi đánh đánh tf tf tf tf tf chúng ơi tf chúng ơi hết skill nó hết skill chung chung chung duy ơi duy ơi lên cao duy ơi địt chết ăn luôn duy ơi ơ ma mày đánh luôn vào mic luôn à cái đầu mà nó vãi lì nó cứ được va mà mày đau lại đau thú à đau thú à đừng nói ở dưới đừng ra đây nè, đừng ra đây nè, đừng ra đây chúng mày chúng mày không lan nha không lan nha không lan nha okay, đi anh em nhủ lon thôi đi em anh ăn đi anh, ăn con này đi anh ăn con này đây anh cho anh cho lên này đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây con cô lát trong trong chim kìa mày nẻo người tao ấy bót giết bót luôn đúng rồi đây đây đây con có chỉ gì nhiều giết thằng này anh mới nhảy liên tục hai phát đâu mà Cặp Ivan Rengar gai nó... nó có mấy cái bụi đấy à Chứ nó ngu cả từ Thôi nhá, anh, anh, anh nhớ nhiều lính lắm Nhiều lính sẽ bỏ, nhiều lính bỏ từ từ Đây, núp đây đi, núp đây đi Cho nó giết thằng kia đi em, đây nè Giết một đi, giết một đi Rồi nó không chết mà, lũa mà, nó có lời đâu anh duy em ra tiếp anh duy em của flash này ok này bầm ok game pro đây đây đây đây đây đây đây đây đây đánh kia đánh kia rồi mẹ flash trượt luôn đấy ta đây ta về hai chục hai hai nhiều ơi Olaf này Olaf này Olaf này Olaf này luôn đánh luôn đánh nhiều ơi té rồi đây anh quan này quan này em bút nhá ê Olaf em ê ê em ơi sáu ơi ai ai à, cướp được kìa Olaf nha Olaf nha thôi kệ anh em qua này qua này qua này qua này đây trong này trong này trong này thôi em ơi tốt em đây từ từ nhá để anh vào trước chết sai nha để có mắt từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ đang vào đấy nhá đánh luôn em ơi đánh đi đánh đi đánh ăn máu cho ăn máu cho ăn máu cho ăn máu cho đánh đây đánh luôn à anh tăng anh tăng anh tăng anh tăng anh tăng à ăn máu ăn máu rồi, rồi. Giết hết, giết hết, sang bằng tất cả. Đánh sạch anh em ơi. Sang bằng tất cả. Anh đang xuống này, đang xuống này, đang xuống này, đang xuống này. Dạ, anh đang xuống là đang xuống bọc bọc sau nha, từ từ từ từ từ từ đi, từ từ đi, từ từ đi, không sao đâu vội đâu. Từ từ đi, từ từ đi, anh bọc sau đít rồi, sau đít rồi, sau đít rồi, từ từ thôi, từ từ thôi. Một em, một em. ok nha. Ờ kìa. Hay thế nhờ Trung ơi. Chết rồi Ờ gặp rồi thế, thế mà nó kéo Má, theo hay nhỉ Trung làm quả binh đấy nhở Em không em Đây Duy đây, đẩy Duy đây Ờ, trận để Duy gánh Chết, chết 22 Con à. làm quả binh đấy Đặt luôn em ơi, không flash em ơi luôn không flash lát. Ờ, ừ, dạ, thôi. Lên ga, lên ga nhiều ơi, lên ga nhiều ơi Đánh không, đánh không, em anh đam to lắm á từ từ nhá nhảy bụi này núp này núp này núp bụi này đây đây đây đây đây đây đây lộ không lộ không lộ không lộ từ từ từ từ nha lộ rồi đây lùng má Bò mẹ đéo đua được Đéo đua được nhiều đam quá để mất máu luôn rồi ui chết rồi chết rồi chết rồi bảy thôi ờ, mình tính mình tính không đâu không đâu bảy này giết con này nhá giết con này nhá đừng giết được con này kia đồng e đi anh em tập trung xuống giết uh, bắt bắt một bắt một ăn rồng này bắt một ăn rồng này à, đi đi đi đi đi đi đi đi này đi này đi tập trung chăm chăm này à, la la la la la la đéo được em mà lui lui lui lui lui lui lui lui lui lui Ui ơi Qua em qua em qua lại Chơi lỗi chơi lỗi Con manh là nó cả đấy Duy chạy ra cái góc kia thì chẳng chết hết Mẹ, mất máu luôn kìa Chán đấy nhở anh bớt nguyên một combo luôn đấy chứ Hết rồi, dùng hết tất cả luôn rồi em ơi Mà dùng hết tất cả dùng hết mà à, Cái bộ rác thế Đài ra đài nghe không ra đâu À kia kia kia kia À đánh được nhá, đánh được nhá, từ từ thôi, từ từ thôi, nó đang xây bụi đấy Nó đang xây bụi đấy, nó đang xây bụi đấy, từ từ thôi Em trả, trả Lại lại, đi, đi, đi luôn, ok, ok, ok, đánh lên, đánh lên, đánh lên, đánh lên lát đu về em lát đu về từ từ từ từ không phải lát đu không phải lát đu là chết rồi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi Olaf kìa, Olaf kìa, Olaf bên kìa, Olaf bên kìa, Olaf bên này dí đi, dí đi, dí đi. ba lon luôn, ba lon luôn, ba lon luôn, ba lon luôn, ba lon luôn. Đồng ba, đồng ba, ba lon đi, ba lon đi, ba lon đi rồi đồng. ba lon luôn, ba lon luôn, nhanh nhanh nhanh nhanh. Lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ. Ui đánh ga kìa, đánh ga kìa. Đâu má đánh được không đánh được không được được được anh ra này được được được được ăn câu nè ăn câu nè ăn câu nè ăn slow nè ăn slow nè ăn slow nè anh slow nè rồng đi rồng đi rồng đi thế thôi thế thôi bách đi anh bách đi bách đi bách thôi thôi em làm được con rồng một tập trung anh em ê ê ê ê ê đẩy ra đẩy ra ăn ăn được ăn được sống được anh đánh lại nè đánh lại nè đánh lại nè hưu đen mà không hay hưu đen đây đánh lại được mà ai ai farm nhà đi anh kiểu ba anh em mình cố lên anh em ơi cố lên anh em ơi quá ác rồi tầm này bút bớt rồi em quá ác xà rồi em quá ác rồi có mày còn không chia đâu đó má mình đâu không chia đâu cái anh có giảm mười máu đây có thì nó xây bụi á anh em mình xây bụi đấy nó cứ nhảy một nó cứ nhảy vào người một cái thằng kia là dựng bụi tiếp là nhảy tiếp luôn đấy bây giờ ấy, anh em mình nó nhảy và phát với onin nó luôn luôn tất cả vừa onin đấy chứ vừa onin đấy chứ mà lương nào onin hết mà em thôi cứ đánh lựa lựa lựa lựa thôi chứ bây giờ bớt nó có lắm có có lần nào không onin đâu vợ vợ vợ ấy vợ vợ làm ăn đi đấy từ nha từ từ nha được được được được được được khoan khoan khoan khoan khoan khoan chết chết chết chết chết em có đồng hồ em có đồng hồ em có đồng hồ thoải mái chết rồi đây đây đây anh flash anh flash theo đi theo đi cứ theo đi cứ theo đi chung rồi theo luôn theo luôn theo luôn một à, một để mít một để mít một để mít baron baron baron Bọn anh la vào anh bấm đồng hồ luôn Cố lên anh em ơi, cố lên, cố lên, win được Bóc nha, bóc nha, bóc nha Đây đây, dưới này, dưới này, dưới này Mẹ ở đây gì của nó luôn anh em ơi Kìa là ôn tia, kìa là ôn tia, Nó đi vòng, nó đi vòng, Đây đây đây đây, từ từ từ từ từ Chết một chết một chết một nó giết anh nó giết anh mẹ nó giết anh kìa tôi đánh anh còn khỏe anh còn khỏe tôi đánh anh còn khỏe đánh anh còn khỏe chết rồi chết rồi chết rồi đi vô mid end mid end mid end mid end kìa mid end kìa đánh đẩy đánh đẩy được không ăn được ăn rồng đi ăn rồng đi không ăn đâu quăng quăng của biết gì lô lột tê lê lột tê lê kìa té té té đi đây đây đây đây đây đây đây ga đây đen ga đây mày solo tao mày solo Đàn đi, nó đâu có bụi đâu, nó đâu có bụi đâu Ăn máu này, ăn máu này, ăn máu này, ăn máu này Ra đây tao mày solo Mày đánh anh Mày đánh ai, mày đánh ai Mày ra anh tao xong mày chạy á Thằng tiếp theo, thằng tiếp theo lên dung, thằng tiếp theo Thằng này đi sao chết giang hồ không có người chạy lấy đâu mày lấy đâu mày lấy đâu mày lấy đâu mày vào mày lấy đâu mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày lấy đâu không gì vậy không những cho đồn chỉ mày là bị ban đấy nha chỉ mày là bị ban đấy nha nó thua nó report là đi là đi luôn quyên nói quyên nói quyên nói anh em mình GG Rồi anh em ơi Không, không phải, không phải phế là gà anh em ạ à.